rồi rồi vô từ ngày làm ít thời gian nè làm biết tiền gian nè chỉnh cái âm tông làm ít thời gian rồi ok đổi tam sắc thạch đúng không ấy nhưng này 18 cũng chưa đạt nè 15 này rồi bỏ hết qua thằng nó ra gì nha anh Cố gắng ra dùm cây kiếm dùm em đi anh ơi Đỡ phải tốn tiền bữa hón chính phát rồi Nam Bữa hón chính phát là ít có ức hiếp gì nữa người Nam Bữa hón chính phát là ít có hiếp gì nữa người Nam Cái kiếm này rất dở ra luôn nè Hôm trước khó chơi chơi mà cũng ra kiếm luôn vãi chướng thiệt Mà bữa giờ hón hoài không ra mới Cây giái thiệt sự Ui da năm chục vạn à <laughs> Canh thiệt Nam Rồi Đầu xanh mới phát một ba thiên dạng thiếu thiên dạng à rồi vô Làm mấy kiếm thôi Làm kiếm đỡ tốn tiền rồi Rồi Let's go Dùng gì hóng ỉa chưa về được đào à Ừ bữa này thì khải hóng quá trời đó Ra đào này nọ cắt kiểu nè Kiếm ai Rồi máy ô xem được máy ô Xem được máy ô Xem được máy ô Rồi một ô một ô một ô Một ô Một ô Đúng rồi một ô rồi Trời tiêu Wow, thiệt sự luôn Đặt tiêu này Đầu đầu thiệt Tiêu <clears throat> Rồi đặt tiêu nè Một ô sáng thơm rồi theo Phát thứ 11 Thôi xong Trời ơi sao chặt hoài vậy trời Má một lần hót một lần tốn kém mà thiệt sự luôn khó vãi chướng luôn nè Thôi đợi đợi mua thêm vài thiên thị tinh nữa mày Vãi thiệt Viên quá Rồi làm thêm vài viên làm nữa đi tiếp tục này mày Còn viên thôi em Ok anh ơi Giao dịch Còn bốn viên thôi tại vì okay. có hai viên quá bốn viên liền bốn viên má cái hôn ba này phá cái đầu siêu quên đấy giờ ừ anh nói thể tỷ không ăn xài xài với viên kia không ừ, lộc bắc đến giờ hai chưa đi tìm gì lần nào à. đường môn mà ừ, hướng đó chuẩn rồi tại nó <laughs> bán con dây chuyền thủy nó bán như cả tháng nó chưa bán được còn chuyền cả tháng mười lăm khoảng một á mày xin phòng trong cái chè bán hai chục kim bán cặp hai này kìa đây nè anh ơi chạy vô nhà tắt tắt cái ở ngay đứng ngay đứng ngay đứng được ngay tắt cao tu Chì mày rồi một ô một ô một ô mà biết bao nhiêu con rồng mới chết nha ơi kiếm rồi kiếm rồi kiếm à, hay quá đó nhưng phải nó phải dậy chứ nè ok anh tùng ơi phát sáng nha anh tùng ơi phát sáng luôn nha tùng ơi kiếm chưa kiếm rồi phát sáng nha ok ok ok đó rồi tí nữa em thiên dạng phát sáng dưới cái kim phát sáng rồi bên này phát phát sáng. Bên, bên này em, em vừa mua năm cục phát sáng rồi em có sẵn năm cục phát sáng rồi đó nó phải vậy chứ nào Đâu. đó chuẩn bị phát sáng luôn tiếp tục kiếm kiếm phát sáng nhiều đây kiếm phát sáng đẹp mà chui vô rồi kiếm phát sáng thì vẫn là ba viên thị tinh một bộ phát sáng rồi ba cao su một cái dạng đó kiếm đa số ra xanh lam nhiều đúng không à, nói chung là nó ra cái màu mà xanh xanh xanh nó là nó mới đẹp cái kiếm nó mà nó mà ra nha. ví nó ra theo hệ thì hay hơn ha này dở quá à. ví dụ hệ thủy ra màu xanh này kim ờ. ra màu vàng vậy đó spam nhiều Đúng rồi, hiện tại cái cục phát sáng đỡ đâu nữa đâu Đây, ôi sao đủ phát sáng mình nhiều dữ Bữa mình mua cái 5 cục mà Thôi xong rồi ủa giờ mình phát sáng ra mình hóa binh nếu ta xin gì không khải không không không hóa binh là mất em ơi à. Ờ. hon là mất cứ hón là nó mất hiệu ứng phát sáng nên là đã xác định chơi cái nào thì mới phát sáng cái đó vậy sao đít đạt rồi được luôn đít đạt à, do số em nhỏ rồi ấy <laughs> còn 6 à, phút của còn tới ca điểm đánh bự đủ không trời rồi thằng tèo anh Tùng đâu rồi, em sang bên nhà anh đây. Anh còn sống không? Anh đang chỉ được 14, 14. Chết. Con này đã. Rồi. Ok. Thiếu 196 196 nha. À? Tí ra 196 196 ở ngay ờ, ở, ở, ừ. ngay cổng này. Đơm rồi Em bút cho cậu ba em lấy nhiên liệu ép luôn nha anh Tùng, hãy tí anh Tùng đưa em sau nha, ép luôn nha. Anh Tùng ơi. Ê. Ý là em lấy em lấy xu của em em bên này em ép luôn cho này. Tí nữa giao dịch lại sau. <laughs> Được không? chứ khỏi mấy công không không số em còn số này em còn số này em còn nghe bà hậu cứ đánh cứ, mình cứ, cứ em lái bên này ép hết cho từ từ tính đã trốn để đây gặp anh tùng rồi rồi kiểu thơm Đó, mà ra giết anh đi đại tướng mà giết cho đây đói sâu này mày đâu đâu đâu đâu đâu đâu luôn đỡ nó ghiền nè ngay cổng nhà anh này rồi tháo cái mặt nạ quỷ này ra đây đỡ tí nữa mang cái kiếm thời thời màu gì vậy nè giờ anh tùng thích một chín sáu một chín sáu anh anh anh tùng thích phát sáng màu gì anh tú ơi nó kìa anh Tùng ơi tắm sáng màu gì màu gì tắt tăng máu đi tắt auto đi thích là chuyện của anh mà đầu nó ra màu gì khác là không chuyện của, của người ta đúng rồi đứng núi ra một tí đứng núi ra một tí <laughs> nói chung là phát sáng kiếm màu gì cũng đẹp đó thiệt sự là kiếm màu gì cũng đẹp nó đẹp đó thế màu gì cũng đẹp ba nghìn sâu phát lên đại tướng một phát lên đại tướng phát sáng rồi nè ba nghìn sâu với một ca dạng cậu ba làm gì đấy này còn đứng cho tao giết mày cho tao giết đi tao gần năm ngàn rồi đủ thế không nói sớm đúng mày lên đại tướng tao à. cần 5 ngàn mày lên đại tướng tao được 5 ngàn phật sáu luôn nha anh em anh em dự đoán cho vui là... anh em dự đoán cho vui thì mấy gì năm em đi em màu đỏ anh dương màu đỏ mình thì uh, mình thì thích màu xanh da trời nè màu xanh da trời là màu màu màu xanh dương đó màu lam màu đúng rồi màu xanh dương á cái kiếm màu xanh dương nó mới đẹp dương đó. Ừ. màu xanh dương nó đẹp cuối trụ ơi cuối trụ ơi anh mình mình mình, mình, mình chém nó có nhiều lắm đẹp không con cái cái nào cũng có hiệu ứng đó cái nào cũng có hiệu ứng đó nhưng mà chủ yếu mình thích màu gì thôi cái màu xanh hiệu ứng đẹp lắm rồi vô à, ta muốn phát sáng vũ khí này đó em ăn anh em em đi đại tướng nhiều gần năm nghìn ba nghìn giờ rồi được một nghìn vàng một một lục một lam năm đã phát sáng ba nghìn xu một nghìn vàng đủ ngoài nó mười kim mười một kim ừ tầm đó ở trong tầm này đã phát sáng rẻ rồi nên là cũng tầm bảy kim thôi bảy kim thôi. Ủa mà mai mốt có công thành rồi này nọ rồi đá phát sáng này rẻ như cho rồi mấy mới ừ. rẻ như cho là sao? Evan nó mới rẻ chứ. Ừ. Evan nó mới rẻ. Dạ. Màu xanh mặc định là màu xanh lam rồi. Ờ... Để theo kiểu đó chứ, để phong thủy. Không, không cần xếp. À... Ủa nhưng làm nhớ là bỏ vũ khí vô cho không ta? Lâu quá không phát sáng, không nhớ rồi mày. Em nhớ bỏ vũ khí vô để nguyên liệu ngoài hay sao sao chứ. Anh rồi bỏ vũ khí vô chứ. Anh không, không nhớ. Mấy ngoài cứ đang nó có hai. Đẹp không đẹp không? Đó, phát sáng thì anh em. Rồi, màu gì màu gì? Anh em vừa đó màu gì? Xanh lam chứ còn gì nữa Còn gì đây Xanh lam cho nó chỉ có TT TT là được Rồi màu tím luôn tím xanh luôn cũng đều anh em ạ Được ừ. đó Đó màu này này à. Đó trời ơi đang nói màu này anh em này Mình tưởng là màu xanh anh là màu, màu tím anh em tím xanh Đấy màu này đẹp ừ, này Đó Quá đẹp à. Đó Úi trời ơi Đẹp anh Tông <laughs> Đó màu này là tuyệt vời luôn nè Vừa tím vừa xanh vừa tím vừa xanh Ờ, rồi gọi là quýnh quýnh tay nữa nó hiểu ôi cái, kiếm nó đẹp dữ người ta à? mấy anh mấy anh võ đang bóp điểm kinh đẹp đẹp không nam quá đẹp nữ vương nữ vương n một n một n một server lụm lụm đâu phát sáng màu này quá đẹp nè mày xanh tím n một quá tèo được nhiêu điểm rồi em còn 700 à, nữa nhưng mà mình sao mình nhấn ship nó không đánh ta? Không đủ rồi, chỗ nào không đủ. Bây giờ. Vậy cậu ba bao nhiêu điểm rồi? Còn có ờ, uh, 600 điểm nè. Rồi đưa qua con 50 nữa không? Em bên nhà nè, em chạy qua bên nhà cậu rồi nè, để đi. Bên nào? 3 giờ. Bên nhà cậu á. 3 giờ 9 giờ. Trong nhà cậu ba luôn. Chạy ra 3 giờ đi. Rồi anh Tùng đừng giết em. Để giết cậu ba giết. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đến luôn nha anh em ơi, con cây kiếm này đến luôn. Dẹp dạ, đây, ông Nào giết chết mất tiêu rồi. Chú mới đặng còn, còn kiếm thêm nữa trời. Chú mới đặng cho giết đi đứa mới đặng. Nhanh nhanh cậu ơi. Ở đâu ở đâu em ở đâu? Em qua em nhà chạy qua nè, ba già đi, ba già. À, à. không kịp. Còn uh, à, 300 điểm nữa. À, chuyển qua em ơi. Điểm nữa, em phó tướng với cái lụm mà đại đi. Chị Bá Nghi ba giờ nè Đi giờ Ừ chạy đi nhanh lên chạy ơi Đâu Đâu Chưa em đang chạy vô nè cậu ba chạy ra đi dạ, Nè nè nè nè nè nè Vô lụm liền Đây nè chạy xích ra đây rồi rồi rồi rồi đừng có báo anh tù ừ đủ rồi đủ rồi đủ rồi đủ đủ đủ trời em vừa xong luôn mà. rồi chiến hoạt uh, thịt nghe mi đó chiến hoạt nghe mi cầm rồi em ơi rồi vâng, thử cầm đẹp không? chưa ba điểm. Đến đến cây kiếm rồi luôn. Đến cây kiếm rồi luôn. cái gì thằng, à, thằng, à, thằng gió này không được, không cho anh giết. À, quá đẹp. Nhưng mốt à, anh gặp đó là anh giết nó luôn. Chỉ à. có Ủa, vừa, lúc vừa xíu rồi đúng không? Kêu nó xin mạng nữa mà nó không chịu. À, không nghe thấy. Ngon lành cành đào. Ngon lành cành đào rồi em ơi. À, giật ải vô chậm rồi nên không có ấy được. Ừ, kiếm cái đẹp ấy quá đẹp luôn kiếm đẹp đẹp trai luôn đẹp anh ơi đẹp đẹp đẹp quá đẹp à, tím xanh tím xanh màu da trời anh ơi quá đẹp theo ý mình đang cần à, sao hữu mấy ờ, ờ, việc nào đi phong độ bữa nay phong độ tím à, mộng mơ tím Giờ xanh tím xanh cái này là tím xanh em ngày nào em trả đi mà đi lúc 12 giờ hay gì à, đi gia tảo này anh tùng xem like này, gia tảo một giờ đi đi anh dạ, kiếm khá đẹp luôn quá đẹp tầm này nó rẻ không chứ em em em em ép cái đao nó, nó tới 11 kim lận tầm này thì có tính ra năm cục đá bóng sáng có hai kim hơn lại ba cây ba ờ, cây xu là năm kim những cây dạng khoảng 7 kim 7 kim là hợp lý Ủa kim rưỡi. sao giám định nó đéo cho nữa trời qua ngày mà không có đem tiền sao con thiếu lâm lại được cầm được kiếm ừ thì cầm được chứ cầm được chơi cầm được nhưng mà đánh, đánh không được ai mà không đánh được anh không đánh được để cho em xem. ra chém rồi anh em xem mấy kiếm anh em đây đẹp cầm thôi không đánh được còn cái kiếm này mới đánh được nữa tung style rồi tí nữa mới đánh boss đây bây giờ giả tạo đây anh em ơi à, khải giả tạo xong đánh boss anh em khải giả tạo nha đẹp quá kiếm này quá đẹp nãy đang suy nghĩ là ra cái kiếm như thế này em nó có ba khắc anh em nhìn khá là đẹp có ba khắc uh, kiểu ờ, to nhỏ lớn gì đó nè nhìn thấy nó đẹp đó đẹp không đó đứng kiểu này ba khắc đẹp không cái chỗ mở khóa ở trong cái rương của mình mình có hủy cái đó được không ta được chứ Đấy. rương hủy được chứ hủy cái gì đâu nhấn vô rương nhấn vô rương nhấn vào chữ mật mã rồi nhập mật khẩu đó vô là hủy hủy hủy rương không không có rương nữa <laughs> à, à, à, à. đẹp quá đẹp này ơi đậu này đánh quá đẹp thì đây chỉ ờ, đang ờ, rao tìm được cuốn bí kíp nữa xong rồi giả tạo anh em ơi giả tạo cái này ờ, làm chuyện khác tiếp theo đến rồi cho chắc mấy cái hàng mát này đến rồi giả dạ, trước... tạo đêm khuya trước đỡ bên thiếu lâm rồi không cần đến rồi tính ra hón 11 lần nữa nè 11 lần à. đâu đúng rồi đây 12 lần chứ 12 lần lên được cái kiếm rồi thốn <laughs> <laughs> thốn vài chương ôi rồi ok bỏ những cái một cái hộp anh em lưu ý anh em đi hoạt động có hộp quà cái có cái rương uh, học quà hoạt động anh em cố gắng bỏ năm dặn cắn đi năm ơi rồi để làm gì có năm cái cái cá nhân anh em bán là cho khải này không có lỗ đâu xong rồi anh em uh, lấy bằng hỏi anh em nộp anh em lấy kinh nghiệm đó chứ đừng không đi bán thì ra ngồi nó phí nữa khải cái mấy cái này anh bớt đồ là cái đó dành kháng hết anh em nào không rồi ok anh em ơi và cảm ơn anh em đã theo dõi video này nha anh em ơi và ạc này thì nói chung thì cố gắng đăng lên cũng bí kíp nữa là ok anh em ơi ừ đúng rồi anh đang định mua kiếp chuyện qua trưởng em ơi bên này hai rưỡi rồi đánh sớm đi mang làm ok anh ơi bây giờ thì em đi làm giả tảo rồi đánh boss cho anh em xem nha anh em xem video lần hóng bên lần này thì đừng quên để lại cho em một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi và kính chúc anh em một uh, buổi xem video vui vẻ mà đừng quên like chia sẻ mạnh ủng hộ nhé